Hello, hello, xin chào anh chị em đang có mặt trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta có buổi talk show chứng khoán cuối tuần ạ. Nếu anh chị em đang có mặt thì chúng ta có thể comment và ô chat để chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay ạ. Hello, nếu anh chị em đang có mặt thì hãy comment và ô chat để chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay. À, hôm nay chúng ta sẽ có những buổi giao lưu hỏi đáp về tất cả những lĩnh vực uh, về đầu tư chứng khoán. Hỏi gì đáp đấy nếu anh chị em đã có mặt thì ờ, chúng ta nhớ comment số 1. À, xin chào bạn ờ, Đàm Văn Quý. Xin chào bạn ờ, Lê Thủy Văn. Xin chào bạn Đăng, phạm Thị. À, xin chào Đỗ Đông. Xin chào Nguyễn Linh. Xin chào Nguyễn Trọng Hiếu Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong uh, buổi hôm nay ạ. Hello, uh, chúng ta sẽ hôm nay chúng ta có buổi giao lưu. Hôm nay là chúng ta uh, Dũng đang ở một cái khung cảnh uh, cà phê, uh, không gian rất là đẹp đúng không ạ? Không gian chúng ta nhìn uh, đây là cái tầng tầng 8 trên một cái khu uh, quán cà phê rất là đẹp. Dũng đang ngồi ở đây để giao lưu với tất cả anh chị em. Mong rằng là chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi, nhiều uh, có những uh, câu hỏi thật sự thú vị để chúng ta có thể chia sẻ của ngày hôm nay ạ à, xin chào bạn ờ, đặng văn dũng xin cảm ơn đặng văn văn dũng xin chào duy khương khương duy chúng ta sẽ đợi một vài phút nữa để chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay không ạ ok xin cảm ơn xin chào bạn ờ, hoàng hoàng tùng xin cảm ơn xin cảm ơn tất cả anh chị em đang có mặt trong ờ, buổi à, hôm nay thì trước khi chúng ta đang nói về cái chủ đề hôm nay thực ra có rất nhiều chủ đề mong rằng chúng ta sẽ gì ạ có những câu hỏi rất là thú vị để chúng ta sẽ gì ạ thú vị để chúng ta sẽ chia sẻ à, trong cái buổi à, chiều rất là thời tiết rất là đẹp à, ok à, một số bạn thì hỏi là nhận định thị trường ngày hôm nay như thế nào à muốn hỏi về nhận định thị trường có ai có câu hỏi khác không ạ thì hôm nay có phải là phiên tạo đáy rồi đúng không ạ à chúng ta đang tập trung vào thị trường tạo đáy chúng ta đang tập trung vào thị trường nó đang ở đâu còn điều gì khác nữa không ạ có câu hỏi nào khác nữa anh chị em có thể chia sẻ đây không ạ à, thị trường nhận định thế nào về lực cầu của phiên hôm nay phiên hôm nay và phiên uh, đã phiên chuyển sang uh, phiên sáng với bàn tháo ok Ờ, chúng ta biết rằng là trong uh, cuộc sống chúng ta thì chúng ta có rất nhiều uh, chúng ta cũng có rất nhiều cái giai đoạn uh, à, à, thăng trầm cũng có đúng không ạ phát triển cũng có cuộc sống nó là gì ạ là món quà à, khi mà chúng ta trở thành những người nhà đầu tư thành công hoặc là trở thành một ai đó có người là trở ảnh hưởng hoặc là chúng ta muốn giúp ai đó trở thành phát triển hơn thì điều quan trọng nhất là à, mỗi một cái giai đoạn của cuộc sống thì chúng ta thấy là nếu đều là món quà à, những bài học chúng ta trong đầu tư chứng khoán nó là món quà bởi vì những món quà đấy nó giúp chúng ta trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn vậy tại sao chúng ta đang chúng ta đang có mặt ở đây để chúng ta đang có mặt ở đây để mong muốn rằng là cuộc sống chúng ta giàu có hơn hạnh phúc hơn và bình an hơn vậy nếu chúng ta có cuộc sống bình an hơn hạnh phúc hơn giàu có hơn thì cái điều quan trọng nhất chúng ta phải hiểu đơn giản đó là chúng ta cần phải có những cái kiến thức có trải nghiệm đặc biệt là chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là mọi thứ nó vận động ra sao thị trường thì nó luôn vận động theo những cái quy luật khác nhau nhưng có ba quy luật mà chúng ta có thể thấy là không thiếu được không thể thiếu được trên thị trường duy nhất là quy luật cung cầu quy luật cung cầu là quy luật mà nó luôn luôn vận động luôn đúng mà mỗi một giai đoạn thị trường thì quy luật cung cầu nó vẫn vận động vậy nếu chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần hiểu rõ quy luật cung cầu quy luật cung cầu nó sẽ tạo ra những chu kỳ khác nhau nó tạo ra à, mỗi chu kỳ nó lại tạo ra những cái nhóm ngành những cái cổ phiếu khác nhau vậy chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là mỗi chu kỳ nó sẽ có bao nhiêu cổ phiếu thành công bao nhiêu cổ phiếu không thành công vậy lựa chọn các cổ phiếu trong mỗi giai đoạn khác nhau chúng ta cần phải có gì ạ có kiến thức có những cái trải nghiệm trong mỗi chu kỳ khác nhau quy luật thứ hai đó là quy luật gì ạ quy luật là nỗ lực thành công quy luật nỗ lực thành công ở à, mọi thứ chúng ta thấy là để phát triển được cũng giống như con người chúng ta chúng ta muốn phát triển trở thành một con người mới chúng ta phải vượt qua à, chính rào cản của mình à, một số bạn có hỏi là dũng rằng là gì ạ làm thế nào để vượt qua gì ạ à, cái lo lắng sợ hãi làm thế nào để chúng ta có thể muốn trở thành một con người mới à, bạn anh Dũng có phỏng vấn một cái chương trình đó là gì ạ à, chúng ta có thể vượt qua nỗi đau bằng cái công thức đó là D nhân V nhân FS lớn lên rồi đó là công thức tâm lý mà chúng ta cần phải biết à, D là gì ạ D là nỗi đau V là sự sung sướng và FS là hành động đầu tiên nó phải lớn hơn cái nỗi đau mà chúng ta đang có hiện tại các bạn đang có vấn đề gì ạ chúng ta đang có gì ạ cảm xúc như nào chúng ta đang ở lúc này theo các bạn bây giờ tại thời điểm này chúng ta đang đang gì ạ cảm xúc chúng ta đang vui vẻ đang hạnh phúc đang bình an đang thoải mái hay là chúng ta đang lo lắng sợ hãi khi mà cổ phiếu có thể ồ, chúng ta bỏ mất cơ hội hoặc là chúng ta đã thấy rằng là một vài cổ phiếu không hôm qua chúng ta bán ra hôm nay nó lên và chúng ta rất là đau khổ lo lắng thậm chí là cảm giác là trách móc bản thân trách móc một điều gì đó vậy chúng ta đang có cảm xúc nào thời điểm này chúng ta có cảm xúc như nào anh chị em có thể chia sẻ cái cảm xúc vào thời điểm này chúng ta như nào không ạ hello chúng ta có thể chia sẻ vào tại khoảnh khắc này anh chị em đang có cảm xúc nào chúng biết rằng là anh chị em đang gì ạ có rất nhiều các trải nghiệm khác nhau mỗi chúng ta gì ạ đều có những cái cảm xúc khác nhau bởi vì trình độ chúng ta khác nhau học tập chúng ta khác nhau à, với những kiến thức khác nhau và phản ứng của chúng ta khác nhau nên mỗi trải nghiệm mỗi phản ứng chúng ta khác nhau nó đều tạo ra kết quả khác nhau nên cùng một cổ phiếu thì dạ có rất nhiều nhà đầu tư kiếm được tiền cũng như là cổ phiếu đó thì có rất nhiều nhà đầu tư mất tiền vậy phản ứng của bạn như thế nào với thị trường hôm nay phản ứng của bạn như thế nào bạn như thế nào với thị trường hôm nay ạ à? bạn cảm nhận như thế nào phản ứng của bạn ra sao bạn hành động như thế nào ạ bạn có thể comment những hành động của bạn của ngày hôm nay như thế nào chúng muốn là chúng ta sẽ gì ạ có rất nhiều cái cảm xúc mà chúng ta cần phải đưa ra chúng ta cần phải chia sẻ chúng ta những cái hành động những quyết định của chúng ta để chúng ta sẽ thấy rằng là việc những hành động chúng ta ok có bạn hoa bạn nói là bạn đang lo lắng tại sao bạn đang lo lắng ạ tại sao bạn lo lắng bạn lo lắng về điều gì ạ bạn có thể comment được không bạn lo lắng về điều gì bạn lo lắng là khả năng là cổ phiếu tiếp tục đi lên thị trường tiếp tục đi lên mà bạn không mua được cổ phiếu đúng không ạ bạn lo lắng về điều gì nữa bạn có thể comment Bạn lo lắng là có thể ngày mai các cổ phiếu nó sẽ tăng như vũ bão và cơ hội của bạn sẽ bị biến mất đúng không Bạn lo lắng vì gì nữa bạn cảm giác là không thoải mái bởi vì ngoài kia có ai đã bắt đáy hay là lo lắng việc gì ạ à? có ai đã lo lắng cả bây giờ chúng ta đang bị giảm bớt số tiền và đáng lẽ được trong cơ hội tới trong chu kỳ tới chúng ta không có nhiều tiền để đầu tư không ạ có ai đã từng lo lắng như vậy không có để comment số 1 cả ạ có ai lo lắng là bây giờ chúng ta cần phải trả những món nợ mà chúng ta đang phải trả đó là những lo lắng đó là những sợ hãi vậy bạn đang nhìn thấy điều gì bạn đang cảm nhận như thế nào và điều quan trọng nhất là bạn phản ứng điều đó ra sao vậy ờ, chúng ta nếu chúng ta muốn trở thành nhà đầu tư thành công cái điều đầu tiên cái điều đầu tiên có lẽ là Dũng muốn gửi đến chúng ta hôm nay là một video Dũng mong rằng là nó mang tính chất truyền cảm hứng để giúp chúng ta vượt qua gì ạ à? vượt qua nỗi sợ hãi vượt qua những rào cản vượt qua những khó khăn vậy bây chúng ta muốn nói là để chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi vượt qua rào cản vượt qua khó khăn từ con người bình thường f0 từ con người chưa biết gì trở thành những nhà đầu tư lão luyện <coughs> bao nhiêu anh chị em muốn biết điều này có thể comment số 1 đúng không ạ <coughs> anh chị em muốn biết điều này có thể comment số 1 ở đây chúng ta muốn muốn gì ạ muốn từ con người chưa biết gì muốn con người chưa hiểu rõ về thị trường vận động sao muốn chờ từ con người mới chậm chững bước đi vào thị trường trở thành những nhà đầu tư siêu hạng Dũng cũng giống như rất nhiều các bạn Ờ, ngồi đây khi mà Dũng tham gia vào thị trường thì gì ạ à? vì lơ ngơ gắt gác mình cứ nhìn thấy là gì ạ à? cứ ai đó là chuyên gia thị trường chứng khoán thì mình gì ạ à? rất là ngưỡng mộ mình nghĩ rằng là họ sẽ là những người thành công và mình chỉ cần gì ạ à? mình chỉ cần nghe họ là mình đã thành công rồi ạ à. mình chỉ cần làm theo họ mình chỉ nghe mách nước của họ là mình đã thành công vậy bao nhiêu bạn đã thấy điều này ạ à? Dũng muốn rằng là ở trong video này chúng ta sẽ học được những cái cách để chúng ta phản ứng với những sự kiện xảy ra chúng cách để chúng ta phản ứng với những gì mà chúng ta đang có câu hỏi quan trọng nhất mà Dũng muốn chúng ta chúng ta cùng suy nghĩ cùng trả lời tại sao bạn lại đang làm những công việc bạn đang làm tại sao bạn đang đang làm những công việc bạn đang làm nếu các bạn đang làm những công việc bạn đang làm có phải chúng ta đang có kết quả chúng ta đang có không ạ hello nếu bạn đang các bạn đang hiểu được câu hỏi này có thể comment số 3 được không hãy comment số 3 nếu bạn đang hiểu là câu hỏi này tại sao bạn đang làm những công việc bạn đang làm có nhà đầu tư rất thành công có kiếm được hàng trăm phần trăm lợi nhuận <clears throat> thậm chí nhiều hơn vậy họ làm gì lúc này ạ à? họ làm gì lúc này họ đang đi chơi du lịch và đang tận hưởng những kỳ nghỉ tuyệt vời đúng không ạ tại sao họ đang làm những công việc họ đang làm như vậy bởi vì sau một cái thời gian họ đầu tư theo một chu kỳ theo một xu hướng tăng họ đã tham gia cổ phiếu và đã mua cổ phiếu vào những cổ phiếu tốt nhất thị trường họ đã tham gia vào những cổ phiếu xuất sắc nhất hay là những cổ phiếu siêu hạng sau đó họ bán ra họ dành số toàn bộ số tiền đó để gửi vào tiết kiệm họ dành toàn bộ số tiền đó để tiếp tục tái đầu tư trong dạng tới có thể họ dùng một số tiền đó để tiếp tục đầu tư bất động sản tiếp tục đầu tư những cái dự án mà họ yêu thích họ đi du lịch du lịch Việt Nam du lịch trong nước ví dụ nước ngoài và họ có những món quà để dành cho bố mẹ họ vậy các bạn thì sao ạ các bạn thì sao vì chúng ta đang gì ạ ngồi đây để tập trung là tại làm thế nào chúng ta có lướt sóng được cổ phiếu nhiều hơn không ạ làm thế nào để chúng ta mua được cổ phiếu tạo đúng nguồn đàn làm thế nào để biết thị trường đang tạo đáy và đặc biệt là làm thế nào để chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn đúng không ạ tất cả những điều này nó đều đúng hết nhưng tuy nhiên thì ạ có lẽ để thành công trong thị trường chứng khoán chúng ta cần có ba khía cạnh quan trọng nhất khía cạnh đầu tiên trong mọi khía cạnh đó là chúng ta cần phải có tâm bình an không thể không thể có một kết quả tốt khi mà tâm lý chúng ta đang ở trạng thái lo lắng sợ hãi động loạn mệt mỏi thờ ơ tội lỗi đau khổ vậy bao nhiêu chúng ta đang thấy có cái cảm giác này có thể comment số 4 đúng không ạ nếu bạn đang có cảm giác tội lỗi đau khổ thờ ơ mệt mỏi thì đó chính là cách mà chúng ta đã gì ạ giúp big boy kiếm được nhiều tiền hơn điều gì để giúp cho bạn thành công hãy nhận ra những vấn đề những cái điều mà chúng ta đang có ở thì hiện tại hãy nhận ra những bài học mà chúng ta đang có ở ngoài kia thực tế chúng ta có rất nhiều bài học trong cuộc sống trong những khía cạnh của cuộc đời đặc biệt là khía cạnh trong đầu tư bao anh chị em đã từng tham gia thị trường và đã có rất nhiều trải nghiệm nhưng chúng ta lại không học được bất cứ gì trong cái trải nghiệm trong những lần mà chúng ta không may bị thua lỗ đó là những món quà tuyệt vời nhất đó là những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà ai đó đã dành cho các các bạn trong đầu tư chứng khoán không phải là ai không phải là tất cả thiên tài đầu tư chứng khoán họ thành công đâu ạ họ chỉ khác các bạn theo các bạn họ khác chúng ta ở điểm nào ạ hello anh chị em có biết là họ khác chúng ta ở điểm nào không ạ họ khác chúng ta bởi vì họ đã bị thua lỗ nhiều hơn nhưng họ hành động nhiều hơn họ thay đổi nhiều hơn và họ rút ra bài học nhiều hơn đó là những điều tuyệt vời mà chúng ta cần phải biết những người người ta bị thua lỗ thường xuyên trên trường chứng khoán bởi vì họ đã gì ạ không học được những bài học không học được những trải nghiệm của họ vậy để chúng ta thành công có lẽ cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải viết toàn bộ toàn bộ những cái trải nghiệm đầu tư chúng ta ra hãy viết ra các bạn ơi ạ à hãy viết ra để nhận ra những vấn đề mà chúng ta mặc phải gặp phải trong những chu kỳ khác nhau trong những điều kiện khác nhau và hãy theo dõi những trải nghiệm đó là những trải nghiệm tuyệt vời nhất để giúp chúng ta thành công những trải nghiệm đó là những trải nghiệm tuyệt vời nhất để giúp chúng ta tiến lên phía trước hãy dừng đổ lỗi hãy dừng phàn nàn hãy dừng bao biện bởi vì những điều đó nó giúp chúng ta đi xuống hãy tin tưởng rằng là tôi có thể trở thành nhà đầu tư lão luyện tôi có thể trở thành nhà đầu tư thành công hãy coi kỷ luật là một món quà để giúp chúng ta tiến xa hơn nếu bạn không chạy bộ điều gì sẽ xảy ra bạn sẽ chẳng có là có sức khỏe tốt nếu bạn không phát triển bản thân bạn chẳng có bao giờ có thể có nhiều tiền hơn trong cuộc sống bởi vì tâm ở đâu thì tiền ở đó bạn thân mến Dũng mong rằng là những cái điều này sẽ truyền cảm hứng giúp cho các bạn thành công hơn mạnh khỏe hơn hạnh phúc hơn các mối quan hệ của bạn tuyệt vời hơn Tôi muốn làm những video như này để giúp cho các bạn có thể có những cái khía cạnh nào cuộc sống trong trong quá trình đầu tư Chúng biết rằng là sẽ có những cái bài học về phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản à, làm thế nào để quản trị cảm xúc làm thế nào để thành công và làm thế nào để kiếm được bội tiền hơn nhân nhiều lợi nhuận nhưng tuy nhiên thì cuộc sống chúng ta có rất nhiều khía cạnh có nhiều góc khía cạnh về cuộc sống có nhiều cái nhu cầu khác nhau chúng ta có nhu cầu yêu thương hạnh phúc bình an chúng ta có nhu cầu để sống nhu cầu để ở bên gia đình chúng ta vui vẻ du lịch thoải mái chúng ta có nhu cầu phát triển để học tập để nâng cao trình độ của chúng ta chúng ta có nhu cầu kiếm tiền để giúp cho cuộc sống của chúng ta tuyệt vời hơn giúp cho cộng đồng giúp cho bố mẹ giúp cho người thân giúp cho một ai đó có có được sức khỏe bình an hạnh phúc chúng ta có nhu cầu cho đi nhu cầu cống hiến để làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn tất cả những khía cạnh đó là những khía cạnh mà Dũng muốn gửi đến anh chị em các bạn trong những cái uh, video trong YouTube của mình trong thời gian tới trong video này Dũng mong rằng là chúng ta hãy cùng nhau để đoàn kết để hiểu rõ rằng là ngoài kia có rất nhiều cáo có rất nhiều con cáo nó chỉ dình những cái sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư cá nhân họ sẽ đợi những nhà đầu tư cá nhân những con kiều ngơ ngác để gì ạ à? họ lao vào ăn thịt chúng ta cần phải là những uh, con nhím những con đại bàng để chúng ta có thể gì ạ để chúng ta có thể vượt qua để có thể đi tiến được xa hơn nếu mạnh mẽ hơn mạnh khỏe hơn giàu có hơn và thành công hơn nếu các bạn thấy rằng là, là nền kinh tế thế giới suy thoái ở à, chứng khoán Việt Nam đi xuống đấy không phải là lỗi tại bạn và cũng không phải lỗi của chính phủ tại vì chu kỳ thị trường nó luôn như vậy cái quan trọng là chúng ta cần phải biết rằng chúng ta thời điểm nào chúng ta tham gia chúng ta cần phải biết thích nghi với thị trường chúng ta cần phải biết rằng là thị trường nó là một món quà chỉ khác nhau là có những người đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận và có những người đã bị phá sản bởi sự khác nhau về từng nhận thức phản ứng phản ứng của bạn với sự kiện của bạn những sự kiện bạn nhìn thấy những gì bạn đang nhìn thấy bạn phản ứng như thế nào ý nghĩa của những cái phản ứng như sao ý nghĩa của những sự kiện như sao bạn có cảm xúc như vậy bạn sẽ có cảm xúc tương ứng có một số thì chúng ta thấy là thị trường đi xuống họ cảm giác vui vẻ hạnh phúc bình an bởi vì họ đang ở bên người thân của họ bởi vì họ đang bán hết ra cổ phiếu để họ đợi cơ hội tiếp tục tham gia nhưng còn đã có ai đó khi thị trường đi xuống họ mất tiền cuộc sống của họ lại đau khổ hơn bởi vì số số tiền đó là mồ hôi công sức tiền của từ bố mẹ từ gia đình từ người thân thậm chí đi vay của người thân ngân hàng và nhiều người khác nữa vậy bạn phản ứng như sao đó là cảm xúc đau khổ nhưng tất cả điều đó hãy chấm dứt ngay thời điểm này bởi vì chúng ta vẫn là những con người tuyệt vời nhất phải không ạ và anh chị em thấy là tôi là chúng ta là những con người tuyệt vời nhất chúng ta phải yêu thương bản thân vì yêu thương bản thân chúng ta thì chúng ta mới gì ạ yêu thương người khác yêu thương bản thân chúng ta chúng ta mới sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn rào cản thực ra chẳng có khó khăn nào cả đâu cả bởi vì gì ạ tất cả những thất bại đó là món quà thất bại là món quà bởi vì chúng ta hãy biết ơn hãy tập trung vào thất bại để biết ơn nó biết ơn những thất bại chúng ta chúng ta sẽ có nhiều món quà hơn và đấy chính là bài học tuyệt vời nhất để chúng ta tiến lên trở thành những nhà đầu tư siêu hạng trở thành nhà đầu tư siêu hạng là cái món quà mà Dũng muốn các anh dành tặng anh chị em của chúng ta ở đây hãy trở thành nhà đầu tư siêu hạng thị trường có thể biến động mạnh có thể đi uh, tăng có thể giảm những điều đó không quan trọng ạ quan trọng là bạn hiểu rõ rằng khi nào thị trường tăng khi nào thị trường giảm và khi nào chúng ta đứng ở ngoài với DVD thì hiện tại Dũng đang đứng ở ngoài vậy nếu mà hiện tại chúng ta đứng ở ngoài tại sao dũng bảo các bạn là thị trường tạo đáy tại sao dũng bảo các bạn mua vào tại sao các bạn lại đang bảo bán ra cái điều này là điều không thể tại vì mình đang đứng ở ngoài mình đang đứng ở ngoài và mình sẽ gì ạ tiếp tục theo dõi thị trường thị trường có thể biến động mạnh trong một khoảng thời gian ngắn thị trường có thể biến động mạnh trong một thời gian dài điều đó không quan trọng quan trọng là biến động ngắn bạn có kiếm được tiền hay không biến động dài bạn có kiếm được tiền hay không và tất cả là bạn cần phải kiếm tiền làm những video để trả lời chúng mong rằng những câu hỏi như thế này những video này sẽ giúp cho cộng đồng đầu tư chúng ta hiểu rõ hơn à, về gì ạ? kinh tế vĩ mô về những hành động của Fed tỷ giá lãi suất liên ngân hàng à, tỷ lệ lạm phát như thế nào tác động đến ngành các cổ phiếu ra sao mỗi tình hình thị trường mỗi giai đoạn thị trường khác nhau với giá dầu tăng lên thì điều gì diễn ra nó ảnh hưởng đến lạm phát nhưng chúng ta cũng biết rằng là trong những tháng vừa qua chỉ số về tăng trưởng về gì ạ? về GDP của chúng ta tăng lên đáng kể và tất cả điều đó đó là điều tích cực của chúng ta chúng ta cũng biết là trong năm nay thì chúng ta biết rằng là có thể thị trường chứng khoán chúng ta sẽ tê không nhưng cái điều quan trọng nhất cái điều quan trọng nhất dũng hướng đến các bạn đó là gì chúng ta sẽ trở thành các nước mới đổi từ cận biên trở thành những nước mới đổi nên tiền chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng chỉ có khác nhau những nhà đầu tư thành công và những nhà đầu tư thất bại đó là gì ạ hãy học học tập liên tục học tập để tiến lên còn nếu ai đó chỉ ngồi yên mà muốn nghe ai khác phím hàng thì điều này chúng ta sẽ trở thành nhà đầu tư thất bại hãy tiến lên phía trước bằng sự mạnh mẽ niềm tin khát khao chiến thắng của chúng ta chúng ta là những con người chiến thắng bởi vì chúng ta có niềm tin là chúng ta là chiến thắng hãy cho chúng ta với sức mạnh tinh thần bằng tức kỳ ám thị tôi là nhà đầu tư lão luyện tôi là nhà đầu tư thành công và tôi nhất định sẽ thắng lợi tất cả cái tự kỷ ám thị của bạn nó sẽ cho chúng ta những sức mạnh nguồn lực giúp chúng ta tiến lên xanh nhanh hơn tất cả điều đó bạn chỉ cần nói như vậy thôi ạ à. hãy nói bằng sự tin yêu tin tưởng vào bản thân hãy nói bằng sự biết ơn hãy nói bằng sức mạnh của chính chúng ta chúng mong rằng là những video này là truyền cảm hứng để giúp chúng ta tính là đầu tư không có gì mất mát nợ lấy hơn 14 tỷ đồng một năm và Dũng đã lấy lại tất cả mọi thứ từ nhà cửa từ xe và hiện tại Dũng đã có rất nhiều những thứ mà Dũng mong muốn du lịch bất cứ nơi nào Dũng mong muốn và mua bất động sản bất cứ nơi nào Dũng mua tất cả điều này nó đến từ đầu tư chứng khoán đầu tư chứng khoán là một trong lĩnh vực cực kỳ hấp dẫn nhưng nó không dành cho những ai lười nhát lười nhát đổ lỗi phàn nàn nó chỉ dành cho những ai có một niềm tin chiến thắng chỉ dành những ai kỷ luật chiến lược để đầu tư thành công nó dành cho những ai hành động mạnh mẽ bất chấp sợ hãi khi chúng ta đã có kế hoạch chiến lược niềm tin thì cái điều này là điều mà chúng ta cần phải hành động ngay một lần nữa dung chuyên gia hình ảnh cảm ơn tất cả anh chị em các bạn đã có mặt trong mấy buổi uh, chia sẻ tuyệt vời hôm nay Dung uh, sẽ còn lại gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo cũng sẽ chia sẻ chúng ta những nhịp đập thị trường bằng xu hướng thị trường tình hình thị trường chứng khoán thế giới tác động trường của Việt Nam xu hướng thị trường trong thời gian tới tiếp tục có tham gia vậy không và Dũng tiếp tục chia sẻ những cái video về chủ đề về chiến lược đầu tư chủ đề về VSA phân tích kỹ thuật VSA chủ đề về gì ạ làm thế nào quản trị cảm xúc chủ đề về truyền cảm hứng và đặc biệt là chủ đề hỏi gì đáp đấy chúng mong rằng là sẽ nhận được những hồi đáp của anh chị em và các bạn một lần nữa xin chân thành cảm ơn chúc chúng ta có nhiều sức khỏe hơn chúng ta thành công hơn và đặc biệt là chúng ta gặt hái được nhiều chiến lược nhiều mua được nhiều cổ phiếu thành công trong chu kỳ tới nếu các bạn nào lần đầu tiên biết tên Dũng lần đầu tiên đăng lần đầu tiên ờ, đã, đã theo dõi kênh của Dũng và chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh của Dũng bởi vì dần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được những thông tin tiếp theo một lần nữa xin chân thành cảm ơn chúc các bạn đầu tư thành công Dũng sẽ làm một video khác để có thể chia sẻ với chúng ta những trải nghiệm trả lời tất cả câu hỏi chúng ta nhưng hôm nay là một video truyền cảm hứng chúng mong rằng anh chị em sẽ lấy đây là một video để xem đi xem lại khi chúng ta có cảm giác năng lượng đang bị đau thì hãy quay lại xem video này để giúp cho năng lượng chúng ta được đẩy lên xin chào anh chị em và hẹn gặp lại chúng ta vào bên trong những video tiếp theo xin cảm ơn chúc các bạn thành công